À, chào các bác nhá Chào các bác làm thợ làm vườn à, Chào tất cả anh em Đến với kênh youtube của shop Ngọc Ánh cho tôi đánh nhá Giới thiệu cho các bác hai cái mẫu kéo cắt cành Kéo lấy hoa quả ở trên cao Dùng cho các bác làm vườn Hay là dùng cho hộ gia đình mà cần lấy hoa quả nhá Nói chung là rất là đơn giản, dễ dùng Ai ai cũng dùng được Và có rất nhiều tiện ích Đặc biệt là dùng cho những chú, những bác mà lớn tuổi Hay cả, cả những ông lớn tuổi là thao tác rất là dễ không đèo trèo được mình ở dưới mình vươn lên hai mẫu một mẫu tới 3 mét một mẫu tới 4 mét thì đây là cái mẫu 3 mét nhá đây là mẫu 3 mét còn mẫu bên này là mẫu 4 mét có nghĩa 3 mét ở đây ấy, là là cái mức uh, mức mức dài nhất đây này Đấy, mức dài nhất trên thông số nó có này mũi tên chiều dài nhất là 3 mét này chiều ngắn nhất là sẽ là một mét tám đấy ngắn nhất là mét tám các bác nhá có là khi đã thu ngắn nhất rồi ấy như này này từ đầu này đến đầu dưới này nó là 1m8 còn đối với mẫu 4m này thì chiều à, ngắn nhất khi đã thu rồi đó là 2m3 chiều dài nhất là 4m đây Đấy. thế cái này ứng dụng trong cái việc là cắt cành này à, hái hoa quả này à, dùng cưa để cưa cành này nhá thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác để các bác nắm được đầu tiên là về cái gọi là à, cắt cành đi kéo cắt cành lấy, lấy hoa quả đi đây phía dưới là cái tay cầm nhá thế là tay cầm à, khi các bác bóp vào đây nhá xong cái lẫy này các bác khóa lại thì nó sẽ giúp khóa lại cái nhà mà trên kia cho mình nhá đây tôi thao thác tử cho các bác xem luôn muốn cắt được các bác nhả cái lẫy ra bỏ tay ra này thì cái lưỡi trên nó sẽ nhả ra lưỡi trên nhả ra nhá đây bây giờ tôi đưa lên nó cắt một cái cành ổ ấy chẳng hạn Đấy, một cành ổ chẳng hạn nhá đây gọi là tao lắc thử cho các bác xem luôn đây nó có cả một cái quả này tôi lấy thử cái quả này đây. À. đây các bác xem này đây ra đây cái tay này. khi các bác đã, đã câu được cái quả rồi ấy, thì các bác vừa lòng khóa cái này lại nha các bác khóa cái chốt này lại thì các bác thể bỏ tay ra được nha các bác bỏ tay ra được và phía trên kia cái quả là vẫn được giữ nguyên vẫn được giữ nguyên nhá đấy Thế khi các bác dương lên mà các bác ờ, lựa được cái thế như này cái này cái tay cầm này thiết kế rất là hay nha các bác nhá bằng chun này có thể tụt lên tụt xuống này có thể xoay tròn này thì các bác nào mà muốn cầm ngắn thì cầm ngắn như thế này các bác nào muốn vươn lên cho có động lực thì các bác vươn lên như thế này thế khi các bác mà muốn sửa cái kéo treo sang trái hoặc sang phải thì các bác bắt là cái tay cầm mình cũng nắm nguyên được và đồng thời cái phía tay cầm dưới này nó có độ xoay cho các bác đây tôi khóa rồi không xoay nữa đây nó sẽ xoay được cho các bác nhé Đó, khi các bác bấm được rồi các bác khóa lại và mình đưa di chuyển cái quả này xuống di chuyển quả này xuống nhá Đấy, di chuyển quả này xuống và mình mở khóa ra mình mở khóa ra này mở khóa ra bỏ tay ra là nó sẽ rơi xuống thì khi các bác cắt các bác phải hình dung ra rằng cái phía quả mà các bác đưa vào thì các bác phải đưa từ bên này đưa vào kết quả nó phải nằm bên phía cái lưỡi nhựa vàng đỡ này này lưỡi vàng đỡ này thì để khi cái kéo phần lưỡi sắt bên này nó cắt đứt cành đi thì phần lưỡi nhựa bên này nó sẽ giữ cái cành lại cho các bác giữ cành lại các bác để đưa xuống cho nên các bác đưa từ bên này sang các bác cắt một phát lên là cái quả rơi đất nhá đấy cái đấy là các bác phải hình dung ra đấy nhá phải đưa sang bên này rồi ok chưa đây là cái cơ cấu cắt của nó nhá đấy thế giờ tôi ờ, còn các bác muốn tuôn lên đấy thì các bác bóp vào cái này cứ kéo lên thôi gập nỗ đâu kéo bóp này này xong thả tay ra lại này đấy, xong bắt đầu bác tuôn lên gập nỗ tự nó khóa lại gập nỗ tự khóa lại nhé đây gập nỗ dưới tự khóa lại này rồi thế còn tụt xuống thì tương tự như vậy các bạn ấn xuống rồi ok bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bác về cái uh, chức năng gọi là, là cái lưỡi cưa nha lưỡi cưa đây để lắp vào lưỡi cưa đây lắp lưỡi cưa nha uh, các bác chỉ việc tháo cái này ra thôi chỉ việc tháo con ốc này ra thôi Đấy. này giúp cho các bác cưa những cái cành na cành nhỏ các bác nhìn này nó có ba cái lỗ các bác căn này cái lỗ giữa vào ốc hai lỗ bên cạnh hai lỗ bên cạnh là làm một con vít đây này để giúp cho khi các bác tì cưa này nó giữ cái cưa không bị gật gù các bác lưu ý nhá lắp phía bên này như này các bác lật ngược như này là là, là hỏng hết cơm cháo ấy nhá hỏng lật ngược này là cái <laughs> này cưa nó va vào cái nữa này đấy các bác không cưa ở đâu đấy mà bác lưu kỹ các bác phải đặt cái lưỡi cưa và phía bên phía nhựa vàng này bên phía nhựa này Chứ đừng cho lên bên thép đã tháo được một con ốc ra thôi thả vào đây xong xoáy lại là các bác đã có được một cái lưỡi cưa giúp cưa những cành ở trên cao Đấy, các bác đưa lên cò cưa cò cưa phần trên này không mắc một tí nào nhá đây các bác nhá cái này các bác có thể kết hợp để cả hai cái cũng vẫn được sao ấy. đây tôi cũng chưa thử đây có nữa cưa vào thì cái hệ thống cắt này vẫn hoạt động bình thường không ảnh hưởng đấy không ảnh hưởng đây thế còn cái tay cầm ở dưới này các bác này đây bây giờ là sẽ là không ờ, không mở khóa rồi mở khóa nó lỏng rồi các bác cầm cố định bằng cái này các bác có thể xoay cái tay bóp này xoay này xoay này đấy, xoay làm sao cho nó hợp lý nhất đúng cái tầm tay mình bóp nhất nhá cái này làm rất là văn minh đấy, đấy các bác nhá Thế cái kéo cắt cành này thì giá nó cũng bình thường thôi nó có mấy trăm nghìn thôi 500 một chút thôi các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại dưới màn hình nhé mà nó rất là hữu ích các bác nhá rất là hữu ích rất là tiện dụng cho các bác làm vườn rồi những hộ uh, gia đình ở nông thôn Đấy, hay là rất hữu ích cho những cái uh, bác uh, chú lớn tuổi những ông cụ luôn nhá có những ông cụ 80 90 dương kéo lên trên cành hái quả bình thường hái vũ sữa bình thường nhá không sợ té ngã đây, rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá cái mẫu 4 mét và mẫu 3 mét thì nó chỉ có khác nhau về chiều dài thôi còn ngoài ra ấy, cơ cấu hoạt động là giống hết như nhau có một số ông là rất là thích cái này vườn nhà có cây bú sữa mà già rồi lại trèo không được thế là cứ ở dưới ngoài thôi rất ok rồi xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá